giải võ thuật liên trường xin được phép bắt đầu tham gia câu lạc bộ là một yêu cầu bắt buộc để xét điểm cho các bạn sinh viên cuối kỳ nổi bật hơn hết đó chính là câu lạc bộ MMA DC chúng ta còn có câu lạc bộ võ ta nữa võ ta có giống võ bình định không giới thiệu với mọi người đây là anh khoa năm nhất thành viên mới của chúng ta em có phản xạ và năng khiếu nhưng gặp cao thủ thực sự không trụ vững em sẽ chết chắc em quen thằng Ờ. Dạ, anh đập thằng đó Gạt chân anh mày Rõ ràng gạt chân vào tôi mà Mới năm nhất à Chén được hết cơ của trường Ngon Anh nói cái gì Hoàng, anh bỏ cái trò hèn đó đi của mày là vậy đó hả hả tay chón dáng luôn á